kỳ na hoài ơi ni na chi ngà hmm, nhún nó nói là เป็นละมัวนาจุนเสียนนายอจังโลคานาลิวเบเปปินนา nhìn na lo nhé liwa can we love you, love you à. Phiêm lễ áo hoàng lô phang tù bé Khu nà Song à. Soa cô á Uyên nà lò Nhìn nà quả Chia na To à Nó tu à Puang lò Nhìn na Cho e cô cô à chân na à, khó nhẹ ở à, phía lời cùng tu lá xa loa à. tàu chia ở chiều chiêm má nở siêu a hùng a mô linh xin a ơi quang siêu a xin a tê bê bỏ đi ngã chiến ờ, khùng tu về ơi xa lo à nhân chia ờ, nhân ơi chiều quần ná trói áo đun pha ná phiêm mà nó thân nhà bé chín ná nhân ná gần ngã liều làng ơi quỳ ở cha nó mỏ ấy à phiêu xuân à keng lo nhân lệ chi ngã thìn mẹ lo ơi yeah, ơi lê phang lô chi ngã thìn mẹ phăng ngã chỗ ơi phăng ngã uy à chạm sang nhẹ lỗ ơi dạ mày à. hình na tôi về phía thu na keng lo kiếm mà nhân về ơi dạ pì à mình nhân nhẹ dẻo ơi viêm ó thì thả mèn á vô na na vi lô tu kín mẹ nhớ nó hàng à จียบเชียนเนี่ยเป็นละว่าเหลี่ยมเอาเจียถ้าแมงเอาโยบิวเอาไทยโลฟังจูเว xin cần chẳng lọ nữa mèn ơi chia rằng phang lô tay à khẩn à lù nó lo kia lo cùng bầu bé à rằng à, rằng nói à, pha nó lo phiếu sẽ à, à, à, pin lên tay à. nam nhớ phiêu lơ giờ thiên về cana chun na màu màng nghe dâm mà ra na ê trang na chun nô thế mùi áo yang lô chấm má nhân na nhún na to lọ phải nhé khỏe ở ờ, nín lá lô lụt na quần nôn lụn u là sinh là sang xuân na si wa yam an na thon mai câu nhìn lo